Các bạn có biết rằng 80% những bệnh lý trên da mà các bạn đang gặp phải nó đến từ nguyên nhân là các bạn đã không bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời và chỉ có 20% còn lại đến từ những yếu tố như là bệnh lý trong cơ thể của chúng ta hoặc là quá trình lão hóa tự nhiên của chúng ta mà thôi. À, vì vậy à, tôi đã làm rất nhiều video chia sẻ với các bạn những lý do, những nguyên nhân tại sao mà các bạn cần phải bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thức mà các bạn lựa chọn một dòng kem chống nắng cũng như là cách thức các bạn sử dụng kem chống nắng đó làm sao cho nó an toàn và phát huy được hiệu quả bảo vệ là tối đa vì theo như những nghiên cứu ờ, của các nhà khoa học trên thế giới thì có rất nhiều biện pháp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời nhưng trong đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng tính đến thời điểm này được đo lường được xem là cái phương pháp mà đạt được hiệu quả cao nhất cho đến thời điểm này mà chúng mà con người của chúng ta đang sử dụng à, nên là tôi sẽ làm một cái video clip hướng dẫn các bạn một cách chi tiết một cách cụ thể để làm sao các bạn có thể hiểu được là đối với làn da của các bạn thì các bạn nên sử dụng loại kem chống nắng nào và cách sử dụng như thế nào để sản phẩm của chúng ta phát huy được hiệu quả tối đa à, xin chào các bạn tôi là nguyễn thị phương mai hiện nay tôi đang là à, chuyên viên đào tạo về thẩm mỹ và trong quá trình mà tôi tiếp xúc với khách hàng cũng như các học viên của mình thì tôi nhận ra rằng à, các bạn à, khách hàng của tôi cũng như các học viên của tôi đã dần dần hiểu ra được cái tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng nhưng phần lớn trong số họ thì không biết rằng là họ nên sử dụng loại kem chống nắng như thế nào thì nó phù hợp hoặc là cách sử dụng như thế nào thì nó phù hợp vì rất nhiều người trong số họ có sử dụng kem chống nắng họ đã ý thức được rằng sử dụng kem chống nắng là rất quan trọng nhưng mà sử, họ có sử dụng nhưng mà khi mà tôi kiểm tra bằng máy thì cái việc sử dụng ờ, kem chống nắng của họ gần như là nó không đúng nên là những vấn đề trên da đặc biệt là vấn đề như là nám tàn nhang thì các bạn gặp phải rất là nhiều à, vì vậy tôi sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn cái cách mà các bạn cần phải làm các các bạn à, cần phải sử dụng À, à, kem chống nắng như thế nào trong cái video clip này tất cả những à, số liệu mà tôi nêu lên trong video clip này thì tôi đều tham khảo từ cái nguồn thư viện y khoa quốc tế đó là trang PubMed cũng như là một số đề tài nghiên cứu dành riêng cho các bệnh lý da liễu của người Việt Nam chúng ta nên là tôi hy vọng những kiến thức tôi chia sẻ với các bạn sẽ giúp các bạn hiểu được là là da của các bạn đang gặp vấn đề gì và các bạn nên sử dụng kem chống nắng như thế nào cho nó phù hợp và hiệu quả nhé kem chống nắng thì là một từ chung à, để chỉ một loại mỹ phẩm mỹ phẩm đó thì có thể là dạng gel dạng kem dạng sữa hoặc là dạng xịt à, nó có tác dụng là bảo vệ da trước tác hại của tia UV à, tia UV thì có thể xuất hiện ở nhiều nhất là ở trong ánh nắng mặt trời ngoài ra thì nó có ở những cái thiết bị phát sáng như là đèn điện hoặc là các thiết bị điện tử như là máy tính điện thoại của chúng ta cũng đều có tia UV với những cường độ khác nhau cái cơ chế bảo vệ của kem chống nắng là bảo vệ da à, khi mà da của chúng ta tiếp xúc với tia UV à, theo cái cơ chế bảo vệ thì à, người ta đã các nhà sản xuất đã chia kem chống nắng ra làm hai loại đó là chống nắng vật lý và chống nắng hóa học vậy chống nắng vật lý là gì chống nắng hóa học là gì và làn da nào thì nên sử dụng loại kem chống nắng nào thì tôi sẽ đưa ra những cái ưu nhược điểm của từng loại để các bạn có thể à, xem rằng da của chúng ta phù hợp với loại nào nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến kem chống nắng vật lý. À, kem chống nắng vật lý có cơ chế đó là cơ chế phản xạ. Tức là khi chúng ta thoa một lượng kem chống nắng vật lý lên trên da thì nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ trên da của chúng ta và khi tia UV chiếu vào da thì nó sẽ theo cơ chế là phản xạ ngược trở lại để nó không đi vào làn da gây nên những tác hại của à, tia UV lên làn da của chúng ta À, và để làm sao mà nhận biết được cái à, kem chống nắng vật lý thì người ta thường hay dựa vào thành phần của chúng à, tất nhiên là trong một lọ kem chống nắng thì có rất là nhiều thành phần nhưng mà những thành phần chính mà hiện nay các nhà sản xuất mỹ phẩm thường sử dụng à, trong kem chống nắng vật lý đó là thành phần à, kẽm oxit hoặc là titanium dioxide à, những thành phần này thì nó là những khoáng chất à, có tác dụng là tạo ra một cái lớp màng bảo vệ trên da à, và à, phản xạ lại tia UV khi tia UV tác động vào làn da của chúng ta à, vậy à, ưu điểm của kem chống nắng vật lý đó là gì à, trong quá trình sử dụng cũng như là trong quá trình nghiên cứu về sản phẩm thì tôi nhận ra rằng kem chống nắng vật lý có rất nhiều ưu điểm đầu tiên có thể kể đến đó là cái khả năng kích ứng của kem chống nắng vật lý rất thấp nên là mọi loại da của chúng ta đều có thể sử dụng kem chống nắng vật lý ưu điểm thứ hai đó là kem chống nắng vật lý khi mà chúng ta thoa lên da thì nó sẽ có tác dụng ngay lập tức chúng ta không cần phải chờ thời gian để kem chống nắng thấm vào da của chúng ta à, hơn nữa là cái thời gian bảo vệ của kem chống nắng vật lý nó cũng kéo dài thường là một loại kem chống nắng vật lý nó có thể kéo dài cái thời gian bảo vệ từ 2 đến 5 tiếng ưu điểm thứ hai đó là kem chống nắng vật lý khi mà chúng ta thoa lên da thì nó sẽ có tác à, dụng ngay lập tức chúng ta không cần phải chờ thời gian để kem chống nắng thấm vào da của chúng ta à, hơn nữa là cái thời gian bảo vệ của kem chống nắng vật lý nó cũng kéo dài thường là một loại kem chống nắng vật lý nó có thể kéo dài cái thời gian bảo vệ từ 2 đến 5 tiếng cái ưu điểm nữa đó là kem chống nắng vật lý thì nó rất là dễ bảo quản nó không cần phải quá khắt khe trong cái vấn đề là bảo quản ở nhiệt độ nào hoặc là môi trường như thế nào À, và cái ưu điểm mà tôi đánh giá rất là cao trong kem chống nắng vật lý đó là cái thành phần kẽm thì nó có tác dụng kháng viêm nên là đối với những làn da đang bị mụn thì nó sẽ có tác dụng giảm viêm rất là tốt ưu điểm thì có nhiều như vậy rồi vậy còn nhược điểm là gì à, nhược điểm trong kem chống nắng vật lý mà tôi đến bây giờ tôi có thể thấy được à, rằng nhiều người không thích nó nhất đó là cái vấn đề à, gây ra cái sự là bức bí và cảm giác là trắng bạch trên da lý do là vì cái thành phần khoáng đó là thành phần à, kẽm oxit hoặc là titanium dioxide thì là những thành phần không có thể tan trong nước nên là khi mà cái kem chống nắng đó mà chúng ta muốn đưa ra cái loại mà cái chỉ số cao thì người ta cần phải cho cái hàm lượng khoáng chất đó cao Ờ, khi mà hàm lượng khoáng, khoáng chất cao thì sẽ làm cho cái chất kem bị ờ, đặc bị dày và sẽ làm cho ờ, khách hàng khi sử dụng có cảm giác là bị vón cục khó thoa hoặc là cảm giác trắng bật trên khuôn mặt cũng như là cái cảm giác là bức bí trên khuôn mặt của chúng ta nên là những người da dầu thì thường thường là không thích cái cảm giác đó tuy nhiên ngày nay cái việc mà sản xuất mỹ phẩm thì theo nhiều công nghệ họ cải tiến rất là nhiều nên là những cái công nghệ tạo ra những cái phân tử nano thì nó sẽ hạn nó sẽ giải quyết nó sẽ giảm bớt được những cái nhược điểm của kem chống nắng vật lý mà tôi vừa mới nêu trên cái loại kem chống nắng thứ hai mà mọi người thường hay nghe tới trên thị trường mỹ phẩm đó là loại kem chống nắng hóa học à, cái kem chống nắng hóa học thì cái cơ chế bảo vệ của nó là cơ chế phản ứng tức là khi mà các bạn thoa một lượng kem chống nắng trên da thì cái tia UV tác động vào da của các bạn thì những cái chất hóa học có kem trong trong kem chống nắng đó nó sẽ gây ra những phản ứng hóa học biến đổi chúng thành những cái chất mà không có hại cho làn da của chúng ta À, và thế nào để nhận biết được cái kem chống nắng hóa học thì chúng ta cũng căn cứ vào thành phần của nó mà thôi à, trong lọ kem chống nắng hóa học thì thường hiện nay người ta sẽ sử dụng à, rất là nhiều thành phần mà tôi sẽ mô tả ở dưới đây để các bạn có thể à, dễ dàng đối chiếu đối với những cái bảng thành phần có trên à, bao bì sản phẩm à, ví dụ có thể kể đến phổ biến như là à, oxybenzone hoặc là avobenzone đó là những cái thành phần mà tôi thường thấy trong các loại kem chống nắng hóa học hiện nay Vậy đâu là cái ưu điểm lớn nhất của kem chống nắng hóa học? À, trong quá trình sử dụng thì tôi nhận thấy rằng cái kem chống nắng hóa học có những cái ưu điểm lớn nhất như sau. Thứ nhất là cái độ mỏng nhẹ của nó, cái việc uh, mỏng nhẹ kết cấu của uh, cái thành phần hóa học thì nó giúp cho cái việc mà chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các sản phẩm kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao thấp khác nhau tùy theo chúng ta muốn mức độ bảo vệ như thế nào. Nếu mà chúng ta muốn cái chỉ số bảo vệ cao thì chúng ta sẽ tăng cái lượng uh, thành phần uh, chất hóa học có khả năng uh, hấp thụ để phản ứng uh, Ờ, những cái thành phần tia UV đó cao hơn mà thôi cho nên là nó rất dễ dàng để sản xuất ra những loại kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao vì vậy nó sẽ thích hợp để sử dụng đối với những cái trường hợp mà chúng ta đang điều trị xâm lấn cần có sự bảo vệ chuyên sâu ví dụ như da mặt của tôi thì tôi mới làm vi kim ngày hôm qua nên là hôm nay da mặt của tôi ờ, rất là sạm và lúc này thì tôi đang cần bảo vệ một cách tuyệt đối cái việc mà da của tôi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng như là ờ, tiếp xúc với các tia UV nên là tôi đang sử dụng một loại kem chống nắng hóa học có chỉ số rất là cao cũng chính vì các đặc tính mỏng nhẹ này mà các bạn da dầu hoặc các bạn hay trang điểm thường thích cái loại kem chống nắng hóa học vì nó sẽ không gây cảm giác là bết dính hoặc là cảm giác trắng bạch trên khuôn mặt của chúng ta à, tuy nhiên kem chống nắng hóa học thì nó cũng có rất là nhiều cái nhược điểm mà tôi muốn các bạn à, hiểu rằng cái nhược điểm đó nó gây ra nhiều vấn đề trên da của chúng ta có thể kể đến đầu tiên đó là cái khả năng kích ứng của da à, vì là cái cơ chế bảo vệ của kem chống nắng hóa học là cơ chế phản ứng hóa học khi xảy ra các phản ứng hóa học thì nó sẽ sinh ra nhiệt nên là đặc biệt các bạn da mụn hoặc các bạn da nhạy cảm thì chúng ta không nên sử dụng kem chống nắng hóa học vì nó sẽ rất dễ gây ra tình trạng là kích ứng da và cái đặc điểm thứ hai à, cái nhược điểm thứ hai của kem chống nắng hóa học mà tôi nhận thấy rằng nó cũng rất là khó chịu đó là cái việc mà chúng ta bảo quản ở những cái nhiệt độ bảo quản phải thật là lý tưởng đó là dưới 30 độ C và cái môi trường ổn định Ờ, không có cái trạng thái sốc nhiệt thì cái kem chống nắng hóa học mới được bảo vệ ờ, hiệu quả trước khi mà chúng ta mang ra ngoài môi trường ờ, ngoài trời nắng sau đó chúng ta lại vào cái cái môi trường mà phòng máy lạnh thì cái việc mà sốc nhiệt đó nó sẽ làm cho các chất hóa học trong kem chống nắng bị biến đổi thành một chất khác nên là cái khả năng bảo vệ của các chất đó nó cũng không còn như ban đầu nữa và cái nhược điểm thứ ba mà tôi nhận thấy đó là cái việc mà chúng ta thoa kem chống nắng hóa học lên trên da thì chúng ta cần một khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút để cho cái kem chống nắng đó nó thấm thẩm thấu vào da của chúng ta khi đó thì cái chất hóa học nó mới phát huy được cái khả năng bảo vệ của da nên là đôi khi chúng ta cần những việc mà chúng ta cần đi ra ngoài gấp chúng ta không thể nào chờ để cho cái lớp chống nắng nó thấm vào da sau đó chúng ta mới thực hiện cái việc mà trang điểm như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian nên là tôi cũng thấy rằng đây là một cái nhược điểm mà người ta khá là khó chịu khi khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng và một cái nhược điểm nữa đó là cái khả năng bám dính của kem chống nắng hóa học thì khá là thấp nên là nếu mà các bạn sử dụng à, loại kem chống nắng hóa học mà các bạn hoạt động ở ngoài trời hoặc là hoạt động ở dưới nước hoặc là các bạn hay ra mồ hôi nhiều thì các bạn cần phải lưu ý đó là thường xuyên thoa lại kem chống nắng hóa học à, vì nó sẽ rất là dễ bị rửa trôi khi mà da của chúng ta tiếp mồ hôi hoặc khi chúng ta tiếp xúc với nước và vừa rồi thì tôi đã trình bày những cái điều cơ bản để các bạn có thể phân biệt được rằng kem chống nắng vật lý là gì kem chống nắng hóa học là gì tôi chỉ xin tóm tắt lại như sau à, đối với các bạn da bình thường không có vấn đề gì trên da thì chúng ta có thể sử dụng Ừ, bất cứ loại kem chống nắng nào cả, cả kem chống nắng vật lý hay là hóa học đều được nhưng nếu da của các bạn đang bị mụn hoặc là da của các bạn là, là loại da nhạy cảm độ nhạy cảm cao thì các bạn không nên sử dụng kem chống nắng hóa học tôi xin nhấn mạnh là chúng ta không nên sử dụng kem chống nắng hóa học cũng như là chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta sử dụng kem chống nắng vật lý thì các bạn cần phải lưu ý cái bước làm sạch thật kỹ bao gồm bước làm sạch à, kép gồm bao gồm các bước như là tẩy trang sử dụng sữa rửa mặt sử dụng à, sản phẩm tẩy da chết còn nếu các bạn sử dụng kem chống nắng hóa học thì các bạn cần lưu ý đặc biệt đến cái vấn đề bảo quản kem chống nắng hóa học cũng như là thời gian chúng ta thoa lại kem chống nắng hóa học cần phải à, kỹ lưỡng hơn chúng ta phải thoa lại liên tục khi da của chúng ta ở môi trường mà à, tiếp xúc với nước hoặc ra nhiều mồ hôi thì cái sản phẩm bảo vệ của chúng ta mới phát huy được hiệu quả